ngựa ô kiều hoa rước em về nhà son sắc câu thề nghĩa tình phú thế hò khoan điều lý nồng nàn cô gái anh thương ấy sao mà thương cầm tay mình đi Y chang rồi em ơi, để mình chung đôi Từ hồng xe duyên để hai ta chung lối Chẳng có gì hoang mang, con chầu anh sang Thương với mẹ cha xin qua anh dưỡng nàng Tình nam duyên bạc thế nghĩa tình tình nam duyên bắc đi à gặp rồi yêu rồi thương nhau qua. à ơi điều lý chung tình cái tình trăm năm nên nghĩa vợ chồng ngựa ô kiều hoa rước em về nhà xuân sắc cụ thể nghĩa tình phú thế họ khoan điều lý nồng nàn cô gái anh thương ấy sao mà thương cầm tay mình đi bước đường cưới xinh đẹp đẹp em là cô dâu nhất. lai từ nay về sau chẳng lo mưa thay dầu, cùng bên nhau đến giang long đầu. trai dương nơi núi non trùng mang cả tấm chân tình trao cho nàng xa xôi mộng mơ vùng